làm em một ngày mùa thu và gió khẽ ru à em gặp anh chiếc lá mùa đông những cảm xúc trong anh giờ đây là gọi tên em những cảm xúc trong em giờ đây đều có dấu

ta chia tay đâu em đang ở nơi đâu xa tí chân trời dù xa tình again.